nằm hai cái mã kèo góc là tài góc hiệp 1 và tài góc phương trận thì anh em vẫn ăn được hai cái mã kèo góc này đó là anh em bù lại là anh em không có lạ không có lỗ trong cái trận thằng MU này nha anh em đó thì còn trận thằng Sevilla và thằng Espanyol đó thì mình cho anh em nằm cái mã kèo là Sevilla và tài và thêm cái mã kèo là tài hiệp 1 nữa thì trong hiệp 1 nó đã có 3 bàn thắng thì anh em đã húp full 3 cái mã kèo trong cái trận của thằng Sevilla này rồi nha. Đó, còn trận Empoli thì mình cho anh em nằm thằng Empoli và nằm tài và nằm là nằm nằm tài hiệp 1 thì trong hiệp 1 á thì Empoli đã ghi được hai bàn rồi anh em, hai bàn trong hiệp 1 đó. Thì anh em đã húp full cái mã kèo thằng Empoli trong ngày hôm qua thì ngày hôm qua Ti hai cái mã kèo của giải SEA Games Đông Nam Á thì anh em đã thua hai cái mã kèo chơi game nhưng mà anh em húp lợi được hai cái mã kèo của thằng um, ngoại hạng đó thì anh em thấy trong khi đó mình đã nói trên video rất nhiều cho anh em là hai thằng chơi game chỉ để anh em chơi xem cho vui thôi chứ không vào mạnh tay hai cái mã kèo chơi game mà chỉ có vào là vào mạnh những cái thằng này là đó anh em thấy cái thằng Sevilla mình cho anh em ăn một trận thứ ba bốn mã kèo trong khi đó cái thằng uh, Emboli mình cũng vẫn cho anh em ăn ba bốn mã kèo nhưng mà trong khi đó là mình lên video chỉ có hai trận cho anh em thôi còn trong nhóm rất là nhiều trận nha đó nha anh em thì mình cho anh em xem trong cái nhóm ngày hôm qua đây đây thì anh em thấy ngày hôm qua mình chốt lại cái kèo nè à, mà thấy anh em thấy mình chốt cái mã kèo lại là cho anh em cái mã kèo đầu tiên nè đây thì mình cho anh em xem là mình cho anh em nằm thằng Malocca được cộng 0.5 là hồi qua thằng à, cái thằng um, Girona đội chủ nhà nó ăn với cái tỷ số là 2-1 trong khi đó mình cho anh em nằm tài nè. Hiệp 1 anh em nằm tài nè và tài góc 8.5 anh em húp được ba mã kèo nào là này, anh em gãi một mã kèo này là anh em vẫn lãi hai mã kèo nha. Còn cái trận thằng Sevilla đây, mình cho anh em nằm Sevilla chấp 0.5 tài hai quà và hiệp 1 tài 0.75 và tài góc 9.5 thì hiện tại cái trận này chính góc thì anh em gãi mã kèo góc nhưng mà anh em vẫn húp lại được hai cái ba cái mã kèo này và anh em vẫn lại đó anh em thấy à, trong nhóm của mình vui như cái hội chợ vậy đó anh em Tờ yêu cầu mà thằng nào ghi một bàn thắng à, sẽ các anh em sẽ bình luận lên và hô hào các kiểu luôn anh em thấy không đó còn cái trận à, à, MU và thằng Emboli á, thì mình đây anh em thấy mình cho anh em nằm thằng Emboli trừ không nè tài FT2 nè Hiệp 1 mình cho anh em nằm tại 0,75 nè Anh em hấp full ba cái mã kèo của thằng Emboli trong cái trận này Đó Còn cái mã kèo uh, MU thì mình cho anh em nằm MU chấp 025 nè, tài nè, tài 2.75 và tài góc hai mã tài góc thì anh em qua trong cái mã kèo này đó. Tối qua anh em chốt lại là chốt lãi là đây mình có vừa chốt lãi nha anh em Mình chốt lãi là tối qua anh em lãi được 6 mã đó anh em đánh tối qua anh em lãi được 6 mã kèo anh em làm gì anh em đánh một đêm anh em lãi 6 mã kèo trong khi đó hai cái trận Đông Nam Á này anh em chỉ lãi một trận một mã hoặc hai mã kèo thôi thì anh em mình mà cái mã kèo này không có chất lượng mà cái mã kèo này tại vì sao mình cho anh em lãi 6 cái mã kèo này nhiều khi cái 6 mã kèo này mỗi cái mã kèo mà 1 triệu còn cái mã kèo này chỉ 300 200 500 coi cho vui thôi anh em chứ không phải mà kêu anh em đánh mạnh tay vào những cái thằng Đông Nam Á này mình đã nói với anh em chơi game này nó bẹp kinh chấp trên trời dưới đất không mà đã không có lường trước được điều gì hết bởi vậy mình nói với anh em ra qua rất là nhiều video rồi anh em muốn cái mã kèo chất lượng và cái tỷ lệ ăn cao thì anh em cứ vào nhóm của mình và liên hệ trực tiếp vào cái Zalo hoặc là Telegram của mình thì Zalo của mình là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng VIP 09 của mình để mình đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được thêm nhiều mã kèo hơn nữa đó thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em là thằng Bayer Leverkusen và thằng Con diễn ra vào lúc 1 giờ 30 tối hôm nay nha anh em thì anh em thấy trên phần màn hình của anh em á, là à, đội hình ra sân của hai đội thì bên phía à, Legusen ra sân với cái sơ đồ là 4132 còn bên phía Con chơi với sơ đồ là 4231. Thì anh em thấy hai đội hình này tung ra chơi với cái hướng như thế này thì anh em có thể đầu tư cái mã tài hoặc là cái mã tài gốc trong trận này cũng rất là ok nha. Đó. Ờ, thì anh em thấy à, hiện tại trên vị trí bảng xếp hạng của Bundesliga của giải Đức nhà nhà nè thì thằng Leverkusen nó đang đứng vị trí top 6 trên bảng xếp hạng và có 48 điểm sau 30 vòng đấu. Trong khi đó thằng Con đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng nha Nam có 35 điểm sau 30 vòng đấu thì hiện tại um, Leguzen cũng đang dí theo thằng Leipzig để có thể tranh cái vị trí top 5 trên bảng xếp hạng luôn nha anh em đó anh em thấy chỉ cách thằng Leipzig chỉ có 6 điểm thôi nếu mà thằng Leipzig có thể xây sở à, sơ hở một trận hoặc hai trận để thua thì thằng Leguzen sẽ um, vượt mặt thằng Leipzig đó còn trong mà cái lịch sử đối đầu à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha đó là Leipzig thì anh em thấy Leipzig á, nó chơi trên mọi đấu trường ấy là thằng uh, à, Leverkusen chứ anh em Leverkusen mình nhầm anh em thấy Legusen trong 10 trận gần nhất chơi trên mọi đấu trường thì Legusen chưa để thua một trận nào. Đây anh em cần nên nhớ cái vấn đề này. À, Legusen toàn thắng toàn thắng 7 trận và để hòa 3 trận. Hòa trước um, Berlin nè, hòa trước thằng um, Wenbert và quà trước USG trên ờ, cái chấm cúp C2 nha anh em thì anh em thấy nếu mà tính theo cái thành tích của thằng Lecusen đang có một cái phong độ cực kỳ tốt còn cái thành tích chơi trên sân nhà của Lecusen trên mọi đấu trường luôn á thì anh em thấy Lecusen đang có 3 trận thắng trên sân nhà và một trận quà trước USG trong ờ, cái lượt ờ, lượt về của cúp C2 nha anh em đó thì anh em thấy nhưng à, thằng à, Lecusen á Tầm một tuần sau là Leverkusen có gặp thằng AS Roma trong cái trận bán kết lượt đi trên sân nhà của AS Roma nha anh em. Đó thì rất là khó cho thằng Leverkusen khi trận sau có thể gặp AS Roma thì Leverkusen đang chuẩn bị tốt tinh thần cho mình để đấu với AS Roma một cái cách hiệu quả nhất. À, thì mình sẽ tiến vào cái thành tích mà bên phía thằng con nha anh em thì thằng con trong 10 trận gần nhất nó chỉ thắng được hai trận và hòa ba trận và để thua tới 5 trận thì hai trận thắng gần nhất đó là thắng Hotel Berlin nè à, thắng thằng Albert thì anh em thấy um, nếu mà tính theo trong thành tích 10 trận gần nhất thì thằng con có phong độ không tốt cho mấy trước đó thì con có một cái phong độ cái chuỗi thua 5 trận liền nhưng mà gần đây con dần lấy lại phong độ này nè vừa trận vừa rồi thì để thua thằng Faybet với cái tỷ số là 1-0 thì nói chung á à, Faybet cũng đá cũng trung bình hay đó nè thì không phải đánh vừa thằng Faybet được à, mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu thì trong lịch sử đối đầu á à, 4 trận đối đầu gần nhất thì thằng Lê Sen đã thắng hai trận và thằng Faybet à, thằng à, con nó chỉ thắng được đúng một trận thôi nha anh em. Đây, thằng con chỉ thắng được được đúng một trận trong cái à, mùa giải 2021 2022 lượt về thì con có thắng trên sân nhà của Lê Sen với tỷ số là 1-0. Đó. Trước đó thì gà trận lượt đi trên mùa giải 2022 2023 thì Lê Sen có thắng trên sân nhà của thằng con với tỷ số là 2-1 nè. Trước đó nữa thì 3-0. Đó. Thì anh em thấy nếu anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai này thì à, à, thằng à, Lecusen là cái thằng được đánh giá nhỉnh hơn thằng con rất là nhiều nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho anh em xem đây thì anh em thấy trong cái trận gần nhất là thằng Lecusen ăn với cái tỷ số 2-1 mà cái đội ghi bàn đầu tiên là thằng con ghi vào phút thứ 30 nè vào phút thứ 65 và phút 71 thì bên phía thằng à, Lecusen mới nâng cái tỷ số lên là 2-1 nha anh em thì à, anh em thấy trong cái trận đó là cái đội áp sân nhiều nhất á, là cái đội à, con thì anh em thấy cái thằng đội chủ nhà là màu xanh nè nó chiếm cái vị trí mà áp đảo trận đấu cực kỳ nhiều luôn anh em thấy trong trận đó bóng thuộc về bên phía con rất là nhiều đó trong khi đó trận đó thằng Leverkusen chỉ chấp cho có cái mã kèo là 0,25 thôi đó còn góc góc trong cái trận đó thì anh em thấy chỉ có 7 quả góc 7 quả góc mà 6 quả góc nghiêng về bên phía con và một quả góc nghiêng về bên phía thằng à, Leverkusen nhưng mà trong cái trận này Legusen được về chơi sân nhà của mình thì Legusen Legusen là cái hướng Legusen chơi là chơi chính diện rất là nhiều thì anh em không nên nằm tại góc trong cái trận này. Đó, nhưng mà trong trận này Legusen nó còn đang phải thư dưỡng sức để có thể à, tới tuần sau có thể đi à, thi đấu cúp C2 bán kết nữa nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào phần tỷ lệ kèo luôn để anh em tham khảo. Đây thì um, cái mã kèo hiện tại nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là thằng Legusen được um, lợi thế đội chủ nhà và nhà cái đưa ra với cái mã kèo Leicester chấp 0,75 và tài xỉu 2.5 thì trong cái trận này á, nếu mà anh em có thể nằm thì anh em nằm mã kèo là đội chủ nhà Leicester đó chấp 0.5 thì tại sao anh em làm mã kèo chấp 0.5 thì anh em chờ ra sân trong vòng 10 đến 15 phút kèo nó sẽ tụt xuống còn mã kèo là 0.5 thì anh em vào cái mã kèo Leicester chấp 0.5 nè. Anh em vào cái mã tài 2.5 từ đầu cho mình thì trong trận này mình dự đoán sẽ tầm 21 đến 31 cho cho Legusen thì anh em cứ nằm theo cái mã kèo là ha tài tài 2.5 cho mình thì cái tỷ lệ anh em ăn kèo nó sẽ cao hơn thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo luôn nha anh em thì mình có chốt cho anh em bốn cái mã kèo trên phần màn hình để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất đây thì anh em thấy hiện tại á, là mình cho anh em nằm cái mã kèo Lecusen chấp 0.5 thì anh em chờ ra sân 10 đến 15 phút anh em thả vào cái mã kèo Lecusen chấp 0.5 hiện tại tài 2.5 thì anh em vào từ đầu đã anh em có cái mã chốt chặn là cái mã tài 2.5 này rồi thì anh em vào từ đầu cái mã này hai cái mã này anh em chờ hạ kèo anh em vào đó anh em vào từ đầu cái mã à, tài 2.5 còn cái mã hiệp 1 anh em nằm Lecusen đá đồng nè anh em chờ hạ kèo còn cái mã Legosen 0.5 anh em cũng chờ hạ kèo mà cái mã đầu tiên anh em vào mạnh tay trước á, là cái mã tài 2.5 đó à, góc thì anh em cứ nằm xỉu góc cho mình nha đó anh em cứ nằm xỉu góc trong cái trận này 9.5 thì anh em nằm xỉu góc mạnh tay cho mình trong cái trận này luôn đó thì đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho anh em trong cái trận của thằng à, Legosen và con này thì anh em thấy à, những cái trận mà lớn giống như thế này mình nhận định cho anh em á, cũng chỉ là nhận định sơ bộ qua trận đấu và anh em có thể thấy anh em có thể biết nhiều khi mình nhận định cho anh em cho anh em chốt bốn mã kèo đó cho anh em nhưng mà tới cái lúc có đội hình chính thức ra sân tình hình thay đổi á, thì mình sẽ thay đổi cái mã kèo mình cho trong nhóm nó khác bởi vậy mình khuyên anh em á, muốn chơi một cái mã kèo hiệu quả nhất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình hoặc là cái telegram kèo bóng vip 09 của mình thì để mình làm gì mình hướng dẫn anh em đăng ký trang và mình đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được một cách hiệu quả nhất thì ngày hôm qua những anh em nào mà đã về nhóm của mình á, thì anh em đó không bao giờ lỗ đã mình chủ yếu là mình nhận định cho anh em rất là nhiều trận đấu để anh em có một cái phương án anh em đầu tư giống như hai cái trận này ti anh em thấy thua kèo nhưng mà thua kèo trong vinh quang là anh em thua trong những một đến hai mã kèo trong cái trận đấu này thôi là mình kêu anh em đánh nhẹ đánh nhẹ xem chơi chơi vui còn cái những cái mã kèo này nè mình kêu anh em đánh mạnh tay vào thì cái mã kèo này có cái mã nào lỗ không anh em thấy trong cái nhóm mình hồi qua chốt lại từ 6 mã kèo đó anh em thấy có lỗ cái mã kèo nào không anh em nên quan trọng là anh em biết được cái vấn đề mà anh em đang chơi ở ngoài qua thầu qua cò nó rất là bị bất cập thì giống như thằng thầu thằng cò đưa kèo kê cho anh em nè anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu anh em không có thể chia phân phối kèo ra anh em đánh được nữa đó bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang mình sẽ đưa anh em vào nhóm một cái mã kèo mà anh em phân một cái trận đấu mà anh em phân phối ra ba bốn mã kèo là anh em không có bao giờ mà anh em lỗi giống như cái trận MU vừa qua nè anh em nào mà nằm thằng MU và nằm tài tối hôm qua đi anh em đó có phải chắc chắn là bữa nay đang đón tàu đi ra ngoài đảo chưa trong khi đó những anh em trong nhóm mình đánh cái trận MU này không có lỗ một cắt bạc luôn đó à, à mình anh em thấy trong cái trận cái video mà mình nhận định trận MU này mình cho anh em nằm thằng MU nằm tài nằm tại góc hiệp 1 tài góc full trận đó những anh em đó có anh em nào mà lỗ được một cắt bạc nào trong trận MU này không còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò cái trận MU ngày hôm qua là anh em hiện tại bây giờ chắc đang à, mua vé máy bay đi ra đảo đó bởi vậy mình khuyên cho anh em một cái cách chân tình mà anh em không có hiểu được cái vấn đề mà anh em đang chơi như thế nào qua rất là nhiều anh em về nhắn tin với mình mình rất là buồn những anh em đó cứ đã mình kêu trang thì mình giới thiệu cho anh em mình lỡ lên tới đây mình nhận định và mình giới thiệu trang cho anh em không lẽ mình giới thiệu cho anh em một cái trang cùi bắp đó thì anh em biết anh em cứ vào anh em xem cho mình giới thiệu trang mà anh em nói trang đó chơi có uy tín không? không lẽ mình giới thiệu cái trang điên trang khùng lên cho anh em chơi hay sao đó không cái kênh mình cũng kênh lớn mà anh em mình giới thiệu là quan trọng mình